vô kỷ luật nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như thế nào cho chúng ta rồi long đặng rất hay hải quý là rất hay minh trí rất hay kim hồng rất hay tuyệt vời cảm ơn các anh chị rồi tiếp theo khi tất cả cho anh chị câu chuyện đó nha kim là một người rất nhiều chuyện để nói về cái sự vô kỷ luật thì kim sẽ kể tiếp cho các anh chị nghe về câu chuyện xe lửa và đường ray thì hàng ngày xe lửa suốt bao nhiêu năm trời xe lửa vẫn cứ đi trên đường ray vào Bắc Chí Nam đi từ Hà Nội vào Sài Gòn ngày nào nó cũng đi lập trình trên một cái đường ray nhàm chán như vậy thì ngày kia đường ray bắt đầu nói rằng tao sẽ không đi trên đường ray nữa tao muốn đi đâu thì tùy cho nó thoải mái và tao muốn thích đi đâu thì đi miếng làm sao đi từ Hà Nội tới Sài Gòn đúng giờ là được rồi đúng giờ đúng địa điểm là được rồi thế là nó quyết định thoát ra khỏi đường ray thoát ra khỏi sự kìm kẹp khuôn khổ bấy nhiêu lâu nay nó phải sao tuân theo các anh chị thấy điều này có hợp lý không ạ à? và thế là đường ray đã thoát ra khỏi và xe lửa đã thoát ra khỏi đường ray và nó tự ý nó đi và ban đầu thực sự ra xe lửa rất happy đi tới đâu và đi những cung đường mới là theo cái sự chủ đích của xe lửa thoát ra khỏi khuôn khổ rồi thoát ra, ra khỏi cái cái đường ray cố định bao nhiêu năm nay mình phải đi một cách rất là nhàm chán và thế là sao ban đầu thì đường xe lửa rất là happy rất là vui vẻ rất là tự do và thoải mái tuy nhiên do nó phải kéo một cái đoàn tàu cả hàng trăm toa đằng sau nó rất là nặng nề cồng kềnh và nó không kiểm soát được chỉ cần nó lắc nhẹ một phát thì nguyên một cái đuôi đằng sau của nó những cái toa toa tàu đằng sau bắt đầu đập vô nhà dân thế là và đập nó tạo ra hành quán tính và xe lửa làm sao anh chị mất đi sự kiểm soát của mình và để kéo được hàng trăm toa như vậy nó phải chạy với một tốc độ rất nhanh mà nếu như không có đường ray dẫn đường chỉ lối cho nó một cái quỹ đạo cố định thì toàn bộ những cái toa tàu đằng sau và và đầu trước đầu sau thì nó lần sau ạ à? nó đi theo một cái quỹ đạo không còn là quỹ đạo nữa và bắt đầu đập vô nhà dân đập vào bất kỳ một chướng ngại vật và cuối cùng cái xe lửa này nó rớt xuống dưới cái đèo hải vân các anh chị ạ à? và cả một cái toa tàu đó là chết luôn các anh chị đã thấy rằng kỷ luật hay là chết nó có đúng trong cái trường hợp này không đúng thì comment xuống bên dưới là đúng đi ạ à? đúng thì comment xuống bên dưới là đúng các anh chị thấy đó trong tình huống này chúng ta chính là gì là xe lửa còn đường ray nó chính là kỷ luật đó các anh chị đường ray nó là một cái thứ gì đó cố định khuôn khổ nhàm chán nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta làm sao ạ cố định đi trên một cái lộ trình đã được vạch sẵn và nó sẽ giúp cho chúng ta đi từ điểm A đến điểm B từ Hà Nội tới Sài Gòn hoặc là đi từ chúng ta cho tới cái đích của chúng ta tới mục tiêu đến ước mơ của chúng ta đi một cách làm sao ạ à? chuẩn chỉnh trực tiếp mặc dù là chúng ta phải làm sao ạ à? phải hy sinh đi cái sự tự do của mình rồi đây chính là bài học của gì của sự vô kỷ luật đó các anh chị rồi kim hồng đúng minh trí đúng rất là tuyệt vời cảm ơn các anh chị